từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 6 năm 2022. Như quý biết rồi, tuần qua là một tuần xuống giá và tạo đáy của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường của chúng ta mở cửa đầu tuần ở 1285, nhanh chóng xuống thấp nhất ở vùng 12 1190 trước khi đóng cửa vùng 1217. À, ờ, điểm số tuần qua xét về điểm số thì thị trường chúng ta giảm không quá lớn nhưng mà xét về mặt bằng cổ phiếu chung thì thị trường của chúng ta tuần qua giảm rất là mạnh. Lát nữa tôi sẽ phân tích chi tiết hơn điểm thị trường hiện nay là ở 1002 hay 1001 và lý do vì sao thị trường chúng ta đã chạm đáy sẽ bước vào cái sóng phục hồi trong vòng 2 tháng tới. À, tôi sẽ điểm qua thông tin kinh tế ảnh hưởng đến tuần qua và thị trường chứng khoán thế giới trước khi quay về với thực tại là thị trường chứng khoán Việt Nam và xu hướng thị trường trong thời gian sắp tới cũng như là cơ hội uh, kiếm tiền có mở ra hay không. Về thế giới thì uh, Tuần qua tâm điểm của chúng ta chính là cuộc họp Fed đúng không ạ? Cuộc họp uh, ờ, FOMC. <coughs> Như chúng ta biết ạ, cuộc họp FOMC thì là cả thế giới trông đợi chứ không riêng gì ai cả. Không riêng gì Việt Nam chúng ta. À, cuộc họp của FOMC tuần qua thì nó có những nội dung chính như sau. Tuần qua nhé, thông tin của Mỹ thì có những thông tin uh, kinh tế đáng chú ý như sau. Thứ nhất là về thông tin uh, chỉ số à, giá sản xuất PPI thì chỉ số PPI là tăng trưởng như dự kiến thôi tăng 0,8% nhưng chỉ số PPI lõi thì là tăng 0,5% thấp hơn dự kiến quan trọng một chỉ số quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ tuần qua chính là cái doanh số bán lẻ thì doanh số bán lẻ lõi tăng 0,5% thấp hơn mức dự kiến là 0,7% và đặc biệt là doanh số bán lẻ của Mỹ là âm 0,3 à, ờ, thấp hơn rất nhiều mức Ờ, dương 0,1 dự kiến và thấp hơn rất nhiều so với tháng trước là tăng 0,7. Như vậy chúng ta có thể thấy là cái dấu hiệu hạ nhiệt của nền kinh tế tiêu dùng Mỹ bắt đầu có dấu hiệu nó thể hiện bằng là doanh số bán lẻ. Chúng ta biết nền kinh tế Mỹ và các nước phát triển thì nền kinh tế của họ là nền kinh tế tiêu dùng. Do vậy cái doanh số bán lẻ nó quan trọng hơn chỉ số sản xuất PPI. Và cái doanh số bán lẻ giảm thì sớm muộn chỉ số lạm phát cũng hạ nhiệt à, tâm điểm tuần qua Fed chính là cuộc họp FOMC và biên bản cuộc họp của Fed thì tuần qua Fed đã chính thức tăng lãi suất à, ờ, 0,75% lên một mức rất cao à, trở lại với biên bản cụ thể cuộc họp chúng ta có thể nhìn thấy này à, GDP của Fed có điều chỉnh nhá chúng ta nhìn ở đây tại tháng 3 thì Fed dự kiến GDP của Mỹ năm nay tăng 2,8% 2,2% cho 2023 và 2% cho 2024 nhưng tại cuộc họp tháng 6 này thì điều chỉnh xuống khá là sâu. Dự kiến GDP sẽ khoảng 1,7% 2022, 1,7% 2023 và 1,9% 2024. Cái tỷ lệ thất nghiệp cũng điều chỉnh. Tỷ lệ thất nghiệp tại biên bản cuộc họp tháng 3 dự kiến sẽ 3,5% cho năm 2022, 3,5 2024 và 3,6 2024. Nhưng tại cuộc họp tháng 6 này thì có điều chỉnh lên là tỷ lệ thất nghiệp 2022 sẽ ở mức là 3,7. 2023 3,9 và 2024 4,1 à, Lát nữa tôi sẽ đánh giá từng cái chỉ tiêu một theo quan điểm cá nhân của tôi Chỉ số lạm phát à, PCE thì chỉ số PCE của Fed dự kiến là tháng 3 là 4,3 cho năm 2022 2,7 2024 và 2,3 cho năm 2024 nhưng mà à, đến biên bản của tháng 6 thì dự kiến năm nay chỉ số PCE được chỉ số lạm phát ờ, ờ, của Fed theo dõi nhé sẽ là 5,2% và 2,6% cho 2023, 2,2% cho 2024, dài hạn là 2%. À, chỉ số lạm phát lõi thì ờ, bám sát chỉ số lạm phát thôi, sẽ không thay đổi nhiều vì lạm phát lõi là trừ đi cái ờ, lương thực và năng lượng nên nó sẽ không biến đổi nhiều so với tháng 3. Đặc biệt, vấn đề chúng ta quan tâm nhất chưa vấn đề lãi suất thì trước đó Fed dự kiến lãi suất cuối năm 2022 sẽ ở mức 1,9%, 2,8 cho 2023 và 2,8 cho 2024, nhưng hiện nay điều chỉnh tăng rất mạnh. Dự kiến sẽ là 3,4% cho 2022. À, 3,8% cho 2023 và 3,4% cho 2024. À, ờ, đó là biên bản cuộc họp của Fed. Thì điều này thì chúng ta có thể nhìn thấy là Fed dự kiến cuối năm lãi suất khoảng 3,4. Như vậy nó rất phù hợp với uh, lãi suất 10 năm của thị trường bond Mỹ đang uh, giao dịch ở mức là 3,2 đến 3,5. Cá nhân tôi cũng đánh giá cái mức đó là mức phù hợp. Tức là lãi suất cuối năm của Fed sẽ dừng ở mức là 3,25 đến 3,5. Đó. Đối với uh, ờ, GDP nhé. Uh, cá nhân tôi đánh giá cái GDP của Mỹ ạ, năm nay khả năng còn thấp hơn cả mức 1,7 cơ. Quý 1 thì chúng ta biết là GDP của Mỹ âm 1,5%. Quý 2 GDP của Mỹ các chuyên gia đang dự đoán là ở mức dương 0,9 cá nhân tôi cũng vẫn nghĩ là nó dương nhưng nhiều khả năng nó sẽ đâu đó tầm thấp hơn 0,9 chắc độ 0,5 thôi bởi vì với việc lạm phát cao và cái việc uh, uh, cái doanh số bán lẻ sụt giảm liên tục trong tháng 5 và tháng 6 này thì tôi không đánh giá cao cái GDP của Mỹ có thể tăng trưởng mạnh được tất nhiên là 0,5 hay 1 thì nó cũng không lệch nhau quá nhiều nhưng cá nhân tôi dự đoán là như vậy. Tôi dự đoán quý 3 GDP của Mỹ sẽ phục hồi và sẽ bắt đầu lại gặp khó khăn trong quý tư. Lát nữa tôi sẽ phân tích chi tiết hơn về điều đó. À, năm nay thì à, quý một âm rồi. Như vậy ba quý sau cá nhân tôi đánh giá ba quý sau GDP của Mỹ vẫn dương nhưng nó sẽ không nhiều và sẽ không có quý nào tăng trưởng quá 2%. Như vậy GDP của Mỹ năm nay tôi dự đoán nó rơi khoảng 1 đến 1,3% thôi, sẽ không được mức 1,7 đâu trong cái bản tiêu cực của Fed thì ông dự kiến nó 1,5 à, tôi tôi dự đoán kiến nó sẽ rơi khoảng 1,3 1,2 1,3% à, đối với vấn đề tỷ lệ thất nghiệp tôi nghĩ là cái mức 3,7 của Fed vẫn là mức quá cao đấy mặc dù bây giờ số việc làm của các công ty Mỹ tuyển dụng rất là nhiều à, à, nhu cầu tuyển dụng thì 11,5 triệu việc làm Tuy nhiên giữa cái nhu cầu tuyển dụng và cái số người được tuyển dụng thì nó lại không cao Chúng ta nhìn thấy là mỗi tháng bây giờ cái ờ, số việc làm được tạo mới rơi khoảng 3 400 nghìn việc làm do vậy ờ, thời gian tới các công ty lớn bắt đầu sa thải ờ, nhân viên rồi tôi nghĩ là sẽ cái làn sóng sa thải sẽ càng mạnh mẽ hơn trong 6 tháng cuối năm khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và giảm tốc chúng ta biết là các uh, đơn vị bán lẻ lớn nhất của Mỹ như Walmart hay Seven Six thì cũng đều uh, gặp khó khăn là lượng hàng tồn kho rất là cao và cái việc họ sa thải cắt giảm tha thải nhân viên là sớm hay muộn trước hay sau nói chung là ngành bán lẻ khó, khó khăn nền kinh tế miền nền kinh tế tiêu dùng nên khi người dân tiêu dùng ít đi thì đương nhiên là hàng tồn kho tăng cao và lúc đó họ sẽ phải cắt giảm nhân sự cắt giảm cái đơn đặt hàng hóa mới như vậy nó sẽ giảm cái sức ép tăng giá lên hàng hóa do vậy tỷ lệ thất nghiệp sẽ cao tôi cá nhân tôi thì mạnh dạn dự đoán tỷ lệ thất nghiệp cuối năm nay của Mỹ sẽ rơi khoảng 3,9 đến 4% không phải 3,7 nhé và đến năm 2023 sẽ đâu đó rơi khoảng 4,5%. Năm 2024 sẽ là đỉnh cao thể thể thất nghiệp nó sẽ rơi khoảng 5 đến 5,5%. Chứ không phải là 4%. À, đối với chỉ số lạm phát PCE thì tôi cũng đồng quan điểm với Fed nhưng có điều chỉnh một chút. À, năm nay thì cá nhân tôi đánh giá tỷ lệ ờ, lạm phát sẽ đầu cuối năm sẽ ở khoảng 5%, 5,5%. Năm sau sẽ rơi khoảng 3,5% và năm 2024 khả năng nó ở tầm 2,5 đến 3%. Như vậy sẽ không có lạm phát quanh 2% đâu. Theo tôi trong tầm nhìn 3 năm lạm phát của Fed kéo về được sẽ quanh 3%, không có lạm phát 2%. Còn à, lãi suất thì tôi đồng ý với quan điểm lãi suất này nhưng mà có một chút là theo quan điểm tôi lãi suất sẽ tăng dần bởi vì lạm phát của Mỹ chưa được khống chế nên lạm phát uh, lãi suất sẽ tăng Tôi đồng ý năm nay lãi suất sẽ rơi khoảng 3,5, 3,25 đến 3,5%, năm sau sẽ rơi khoảng 4% và năm 2024 theo tôi mới là đỉnh cao của của lãi suất. Lúc đó chắc nó sẽ rơi khoảng độ 5%. Lan nữa trên biểu đồ kỹ thuật tôi sẽ chỉ cho quý vị cái kỳ vọng. Ok, đó những chỉ tiêu của Fed chúng ta nhìn thấy là Fed đã thay đổi quan điểm theo chiều hướng diều hâu hơn rất là nhiều, tăng lãi suất rất là mạnh mẽ. Mức tăng lãi suất 0,75% là mạnh nhất trong vòng à, từ năm 94 trở lại đây tức là gần 30 năm điều này cho thấy cái quyết tâm kiềm chế lạm phát của Fed và sớm muộn thị trường sẽ phải phản ánh còn thị trường tài chính tuần qua thì trao đảo theo thông tin của Fed là đúng rồi không có gì bất ngờ cả xét về tuần tới nhé tuần tới thì tâm điểm của chúng ta chính là hai ngày giữa tuần ngày thứ tư và ngày thứ năm là cuộc họp điều trần của Fed trước Thượng viện và điều trần của Fed trước Hạ viện. Chúng ta sẽ quan sát xem Chủ tịch Powell đánh giá thế nào về nền kinh tế lạm phát và giải pháp uh, kéo uh, lạm phát xuống. Do vậy, cá nhân tôi đánh giá là với những nhận định của Chủ tịch Powell thì nhiều khả năng hiện nay thì vẫn đánh giá là lãi suất sẽ tăng mạnh và sẽ kiềm chế được lạm phát cũng như nền kinh tế Mỹ là không hạ cánh cứng Mỹ hoàn toàn có thể tránh được cuộc suy thoái tạm thời đến thời điểm này là như vậy còn xa hơn nó xấu hơn thì không biết do vậy cá nhân tôi đánh giá là cuộc họp điều trần này nó sẽ hỗ trợ cho thị trường phục hồi à, trong thời gian tới nhé thì theo tôi nhé những tin tức xấu nhất là hiện nay đến thời điểm này là gần như phản ánh hết vào giá và trong thời gian tới vào hai tháng là 7 và 8 thị trường sẽ bước vào cái xu hướng phục hồi có một điểm lưu tâm nữa là cuối tháng 6 nữa hiện nay chúng ta là 20 tháng 6 rồi còn hai tuần giao dịch nữa là kết thúc uh, tháng uh, kết thúc quý 2 và báo cáo tài chính bán niên do vậy cái việc chốt nát NAV quý 2 cũng rất là quan trọng với các quỹ do vậy cá nhân tôi rất là ủng hộ cái xu hướng là thị trường sẽ bước vào cái xu hướng phục hồi từ nay cho đến cuối tháng 6 và tiếp tục phục hồi trong tháng 7 và tháng 8 nó có những lý do như sau thứ nhất về thông tin cơ bản Tôi sẽ phân tích thông tin cơ bản trước, sau đi đến kỹ thuật tôi sẽ giải thích cái kỹ thuật. Nó hiện nay thì kỹ thuật và cơ bản khá là trùng khớp nhau. Về thông tin cơ bản nhé, thì cái cuộc họp của Fed đã phản ánh rồi. Bây giờ thị trường cũng phản ánh luôn cái việc Fed sẽ tăng lãi suất tầm 0,5 đến 0,75 trong cuộc họp tháng 7 rồi. Còn tháng 9 thì đang dự kiến là 0,5. Như vậy mọi cái hành động của Fed nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất như dự kiến như thế thì sẽ không phản ánh nhiều vào thị trường nữa. Nhưng ngược lại, nếu Fed tăng thấp hơn vào tháng 7 và tháng 9. Ví dụ như tháng 7 bây giờ đang phản ánh là 0,75, nếu tháng 7 phép chỉ tăng 0,5 thì nó sẽ trở thành tin tốt đối với thị trường. Đấy. Các bạn lưu ý. Thứ hai là lạm phát. À, tháng 6 này thì lạm phát Mỹ tiếp tục leo thang, đạt để chạm đến cái vùng 8.6. Và nếu theo quan sát của tôi thì nhiều khả năng lạm phát của Mỹ đã đạt đỉnh trong năm nay và sẽ có xu hướng là giảm dần trong những ít nhất là 2 3 tháng tới. Tại sao tôi lại nói như vậy? Chúng ta trở lại với ờ, cái kỳ công bố tiếp theo của lạm phát của Mỹ sẽ vào ngày 13 tháng 6, 13 tháng 7. Đây, kỳ công bố tiếp theo lạm phát của Mỹ sẽ vào ngày 13 tháng 7 này. Chúng ta nhìn có thể nhìn thấy này. Lạm phát của Mỹ trong năm nay là đạt cao nhất là 1,2% vào tháng 4 Lúc đó cầu đang rất là mạnh mẽ Và 1% vào tháng 6 Cá nhân tôi đánh giá là tháng 7 lạm phát của Mỹ sẽ tăng dưới 1% Và vì chúng ta chưa thấy là ờ, bây giờ lạm phát của Mỹ đang có tính không ổn định Nghĩa là nó không tăng mạnh liên tiếp trong các tháng Cái thứ hai chúng ta so lạm phát của Mỹ so với cùng kỳ Tháng trước công bố vào tháng 7 này Nếu tháng 7 của năm trước là 0,9% Đấy Còn tháng 6 là 0,6% à, Cái mức tăng tháng 6 từ 0,6% của năm trước lên 1% của năm nay Thì nó đẩy lạm phát lên mức cao nhất là 8,6 Nhưng cái mức tăng của tháng 7 là 0,9% Theo đánh giá của tôi Với cái chỉ số là doanh số bán lẻ của Mỹ giảm Doanh số bán nhà cũng giảm à, giờ Chỉ số giá năng lượng giờ Lát nữa tôi sẽ nói về năng lượng Năng lượng của à, giá dầu đã đạt đỉnh đang điều chỉnh giảm chúng ta biết là giá dầu tăng cao nhất 122 à, hiện nay đang giao dịch quanh 106 107 đấy giá dầu cũng giảm 15% nó sẽ giảm tải áp lực lên lạm phát trong thà công bố trong tháng 7 lạm phát tháng 6 công bố trong tháng 7 và tháng 8 lại càng được giảm luôn tức là lạm phát tháng 7 công bố đầu tháng 8 thì lại càng giảm do vậy cá nhân tôi đánh giá hai tháng tới lạm phát của Mỹ sẽ có xu hướng là tăng chậm hơn tăng chậm chứ không có nghĩa là âm bạn nhé Cá nhân tôi đánh giá lạm phát tháng 6 của Mỹ vẫn sẽ tăng tầm 0,5% đến 0,6% thì nó sẽ đưa lạm phát của Mỹ từ mức 8,6 xuống mức tầm 8,1, 8,2 thôi. Và lạm phát tháng công bố tháng 8 sẽ chỉ tăng đâu đó rơi vào khoảng 0,3% so với mức tăng 0,5% của tháng 8 cùng kỳ thì lúc đó nó sẽ đưa lạm phát của Mỹ xuống dưới 8% trong tháng 8. Nên cá nhân tôi đánh giá riêng về xu hướng lạm phát trong 2 tháng tới lạm phát Mỹ sẽ được đưa về dưới 8%. Nó là mà có hai tháng liên tiếp lạm phát suy giảm. Nó báo hiệu cái dấu hiệu đỉnh của lạm phát và như vậy nó hoàn toàn là đưa ra những cái lúc đó thì giới đầu tư sẽ hồ hởi quay trở lại thị trường chứng khoán và có lẽ lúc đó là quá muộn vì lúc đó lúc giới đầu tư quay trở lại chính là lúc các quý và những người đầu tư cá mập gom hàng ở thời điểm này họ chốt lời. Giá thời điểm đấy sẽ cao hơn thời điểm này tầm 15-20% với chỉ số và 30 đến 50% với cổ phiếu. Đó là về lạm phát. Còn về cái cuộc họp của Fed tháng 7 thì cá nhân tôi đánh giá là cuộc họp của Fed sẽ diễn ra vào ngày à, 26 và 27 tháng 7, tức là sau khi chỉ số lạm phát à, tháng 6 được công bố. Cá nhân tôi đánh giá là Fed vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Đấy. Dù chỉ số lạm phát của Mỹ tháng công bố tháng 7 này sẽ kéo chỉ số lạm phát của Mỹ từ mức 8,6 trở về mức 8,1 8,2 nhưng tôi nghĩ là Fed lúc đó vẫn tăng lãi suất mạnh nhưng sẽ không quá mạnh theo kỳ vọng thị trường là 0,75%. Tôi đánh giá thời điểm đó Fed sẽ tăng lãi suất 0,5%, đưa mức lãi suất hiện tại là 1,5 đến 1,75% lên mức là 2 đến 2,25%, tức là mức trung tính đấy. Mức Fed sẽ đạt được mức lãi suất trung tính ngay trong tháng 7. Và lúc đó vì thị trường đã phản ánh cái mức tăng 0,75 thì khi phép tăng 0,5 cá nhân tôi đánh giá lúc đó nó sẽ là tin tốt phục hồi. Bên cạnh đó thì báo cáo tài chính quý 2 của các doanh nghiệp cũng công bố. Khi báo cáo tài chính quý 2 các doanh nghiệp công bố có suy giảm nhưng nó sẽ không suy giảm mạnh như kỳ vọng giới đầu tư. Do vậy, với mức chiết khấu giá của thị trường ở thời điểm hiện tại, lúc đó giới đầu tư sẽ quay trở lại thị trường. Đó. Do vậy, đó là xét về yếu tố cơ bản và cái dự đoán phân tích của tôi nhé. Còn đâu nó chưa ra, chúng ta biết lúc tin ra thì mọi thứ nó phản ánh hết rồi. Nó cũng như khi thị trường chứng khoán Mỹ ở 37 ngàn tôi đã dự kiến trước nó về 29 30 ngàn rồi. Còn đợi đến bây giờ về 29 30 ngàn các bạn dự kiến nó xuống thì thực ra nó quá muộn rồi, bởi vì nó đạt đáy trung hạn rồi. Đó là về thị trường chứng khoán nhé. Về tin tức cơ bản. Còn xét về yếu tố uh, kỹ thuật, kỹ thuật thì sao? Đây, chúng ta biết là thì ờ, giá dầu mỏ hôm thứ sáu giảm rất là mạnh, giảm 7% ờ, từ mức 117 xuống 108. Hiện nay đang đứng 108 109 đây. Ừ, cách rất xa cái đỉnh 122 123. Đối với thị trường chứng khoán Mỹ thì cá nhân tôi đánh giá nhé. Thị trường chứng khoán Mỹ ờ, hôm trước đã chạm đến mức sâu nhất là 296. Đó, sâu nhất trong phiên Đóng cửa là 29888 Cá nhân tôi đánh giá cái khu vực 29 uh, 300 29.800 này là đáy của thị trường Đấy, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ bước vào sóng phục hồi Toàn bộ sóng phục hồi thị trường chứng khoán Mỹ sẽ sóng phục hồi rích rác Kéo dài tầm 6 đến 8 tuần à, Với mức phục hồi dự kiến đỉnh vẫn là hướng đến vùng 34 000 Hiện nay chúng ta lưu ý đang dưới 30 000 nhé Đến 34 000 tức phục hồi 15% với chỉ số chứng khoán Dow Jones Đấy. Tôi dự kiến thị trường chứng khoán Mỹ trong quá trình phục hồi sẽ có những nhịp điều chỉnh và những nhịp điều chỉnh đáy của những nhịp điều chỉnh vào đúng những đợt phù hợp quan trọng. Tức là một đợt là ngày 13 tháng 7 sẽ là đáy của đợt điều chỉnh. À, bởi vì à, đó là ngày công bố lạm phát của Mỹ, giới đầu tư sẽ lo sợ lạm phát cao và khi lạm phát giảm không cao như dự kiến thì sẽ bật lên. Thứ hai là đáy là điều chỉnh thứ hai sẽ rơi vào cuộc họp của Fed 27 tháng 7 bởi vì lúc này giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tăng 0,75 và thực tế nếu Fed tăng 0,5 thì nó sẽ là tin tốt để thị trường tiếp tục bứt phá lên test đỉnh uh, sóng hồi đỉnh trung hạn quanh 34 ngàn. Đó là thị trường chứng khoán Mỹ, đó chỉ số Dow Jones, còn chỉ số S&P 500 cũng tương tự chỉ số Dow Jones thôi, không khác nhau mấy. Chỉ số S&P 500 cá nhân tôi cũng đánh giá cái khu vực tạo đáy hôm trước thì nó xuống đến vùng 3635, sai xuống một chút so với khu vực chúng ta kỳ vọng là tầm 3.500 3.600 tất nhiên là sai số chấp nhận được à, chỉ số SP500 nhiều khả năng cũng sẽ bước vào nhịp phục hồi với các mốc tiếp theo hướng đến là 4.000 4.200 và cao nhất là 4.300 đó là chỉ số SP500 và nó cũng tương tự chỉ số Dow Jones thôi nhiều khả năng nó sẽ gặp các đáy điều chỉnh rơi vào khu vực là ờ, lúc Fed công bố tin tin CPI là 13 tháng 7 và 27 tháng 7 biên bản của họp FOMC tháng 7 đối với chỉ số Nasdaq 100 đối với chỉ số Nasdaq 100 nhé nó tương tự chỉ số ờ, Dow Jones thôi và S&P 500 thôi nó đã chạm đến vùng đáy chúng ta dự kiến rồi chúng ta dự kiến đáy của nó là 10.600 10.800 thực tế thì nó xuống đến 11.000 sát đáy luôn từ 17.000 nó xuống đến 11.000 thì chỉ cách đáy sai số có một chút thôi chấp nhận được à, và hiện nay nó sẽ bước vào xu hướng phục hồi đích đến tiếp theo của nó sẽ là khu vực 12.800 xa hơn là 13.500 đó là những cái mức phục hồi của chỉ số tôi chỉ số Nasdaq này hoàn toàn có thể phục hồi được tầm 20% hiện nay thì chỉ số Nasdaq đã giảm 34% chỉ số Dow Jones thì giảm là 20% chỉ số S&P 500 thì giảm 25% do vậy với cái ờ, thông tin cơ bản và với việc thị trường chứng khoán thế giới sẽ bước vào 6 đến 8 tuần phục hồi thì cá nhân tôi đánh giá thời điểm này đang là thời điểm mua hàng tốt đối với thị trường chứng khoán nói chung. À, ngoài thị trường chứng khoán còn một thị trường rủi ro nữa là thị trường uh, tiền điện tử thì cá nhân trước đó tôi vẫn dự kiến là vùng giá quanh 20.000 sẽ là đáy của BTC trong nhịp điều chỉnh này Hiện nay thị trường tiền điện tử của chúng ta sau khi chạm mốc thấp nhất là 17.500 đã phục hồi lên trên 20.000, giá hiện nay đang đứng quanh 19.8. Cá nhân tôi đánh giá thị trường tiền điện tử đã tạo đáy xong. Đáy trung hạn. Không phải đáy dài hạn bạn nhé. Đáy dài hạn phải cuối năm. Đấy. Cá nhân tôi đánh giá thị trường tiền điện tử từ khu vực này sẽ có đợt nhịp phục hồi trở lại vùng giá 30.000 xa hơn 33.000 xa nhất có thể lên 38 40 000 do <coughs> vậy chúng ta có thể nhìn thấy là các thị trường đều cùng tạo cùng đao chen cùng tạo đáy và cùng tạo đỉnh một lúc do vậy điều này nó cũng rất là phù hợp thôi không có gì bất ngờ cả đối với uh, thị trường đó là về thị trường chứng khoán quốc tế và thị trường tiền điện tử còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì như thế nào chúng ta sẽ phân tích chi tiết hơn hiện nay nhé đối với thị trường chứng khoán Việt Nam này Cá nhân tôi cũng đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam là tạo xong hai đáy rồi. Hiện nay thị trường chứng khoán Việt Nam điều chỉnh xong sẽ bước nhịp phục hồi, cũng sẽ đồng pha thị trường thế giới sẽ phục hồi hai nhịp sóng và hướng đến vùng giá là 16 136x cộng trừ 10 giá trong tháng 8. À, cá nhân tôi đánh giá là cuối hai tuần cuối cùng của tháng 6 này các quý cũng có nhu cầu chốt nát do vậy giá cũng sẽ được kéo lên sẽ không đứng ở vùng giá thấp hiện tại Tôi kỳ vọng cuối tháng 6 thị trường sẽ phục hồi trở lại quanh ngàn ba. Sau đó thị trường sẽ bước vào một nhịp điều chỉnh giảm đầu tháng 7 trùng với nhịp giảm thị trường thế giới và điều chỉnh trở lại vùng giá 125X trước khi bước vào đợt tăng mạnh nhất rơi vào tầm nửa cuối tháng 7 đầu tháng 8 hướng đến vùng giá 136X xa nhất có thể hướng đến vùng giá ngàn tư đó nhưng tôi kỳ vọng rơi vào vùng một ra 36X cộng trừ 10 giá thôi còn viên đất của chúng ta cái đáy tuần trước tôi có đưa ra hai kịch bản kịch bản một là tạo đáy ở vùng 118x trước khi quay lên kịch bản 2 tạo đáy nghìn một hiện nay thì thị trường tạo đáy nếu chúng ta nhìn về chỉ số nhé thì nó theo kịch bản 1 tức là tạo đáy ở vùng 1190 nhưng nếu mà theo giá chứng khoán nhé thì thực ra thị trường đã tạo đáy theo kịch bản 2 rồi tức ở vùng giá dưới nhân 1 rồi bởi vì sao bởi vì chỉ số của chúng ta được một số cổ phiếu trụ cột được neo giữ giá không những giảm giá theo thị trường mà còn tăng ngược giá do vậy nó kéo chỉ số lên và đỡ cho điểm số nên các bạn nhìn các bạn cảm giác là điểm số chúng ta vẫn chưa phá ngàn hai nhưng thực ra về giá cổ phiếu và các cổ phiếu thị trường dẫn dắt thị trường thì hầu hết đã phản ánh ở mức giá là ngàn mốt và dưới ngàn mốt rồi do vậy thị trường sẽ bước đợt phục hồi thôi và đương nhiên rồi xuống mạnh thì hồi mạnh mà cổ phiếu nào chưa xuống thì sẽ xuống bùng đấy là quy tắc của thị trường không có gì bất ngờ cá nhân tôi thì dự đoán là thị trường của chúng ta đã tạo đáy xong rồi thị trường chúng ta sẽ bước vào nhịp phục hồi đấy trước mắt sẽ là hai tuần cuối của tháng 6 và xa hơn là 6 đến 8 tuần với một mức tăng giá khá là mạnh một mức phục hồi khá là mạnh do vậy các bạn hết sức lưu ý đối chỉ số ờ, VN 30 của chúng ta cũng tương tự chỉ số VN Index thôi thị trường xuống đến vùng 1230 trước đó tôi dự kiến là thị trường ở vùng 122x đấy hoặc là kịch bản xấu là 1150 nhưng mà thực ra thị trường ờ, xuống đến vùng 1230 quay đầu đóng cửa 1258 cá nhân tôi đánh giá thị trường sẽ tiếp tục bước vào trend phục hồi hướng đến những đỉnh tiếp theo của vn i30 ờ, trước mắt là vùng 1340 xa hơn sẽ là 1365 tôi thì kỳ vọng chỉ số về vn i30 về đâu đó quanh ngàn tư vào ờ, đầu tháng 8 các bạn lưu ý nhá, đây là cơ hội mua duy nhất trong năm. Cơ hội mua lớn nhất và duy nhất trong năm nay. Đấy. Để các bạn có thể kiếm lợi nhuận. Bạn nào mà bỏ qua sóng này thì coi như năm nay của bạn là vứt đi. Đấy, các bạn hãy nhớ là khi thị trường ở trên đỉnh cũng vậy. Thực chất thì thị trường chúng ta tạo đỉnh từ tháng 12 và tháng 1 cơ. Các cổ phiếu cũng dẫn dắt cũng tạo đỉnh thầm đó. Nhưng mà một số cổ phiếu trụ cột đã làm méo thị trường Đấy, cố kéo dài thị trường đầu tháng 4 mới giảm nhưng thực tế các cổ phiếu chúng ta giảm từ tháng 12 hết rồi. Đó, chúng ta lưu ý điều đó. Khi chúng ta phân tích ngoài chỉ số chung ngoài thị trường chúng ta phải phân tích trực tiếp cái cổ phiếu mình mua bán để chúng ta biết. Hiện nay nhá. À, với việc thị trường sẽ rơi vào xu hướng phục hồi trong vòng 6 8 tuần tới thì cá nhân tôi đánh giá đây đang là khu vực mua tốt. Đấy. Vấn đề là chúng ta có thể nhìn đây đợt vừa qua thì chúng ta có một số cổ phiếu trụ cột trong nhóm VN30 được neo lại do vậy nó kéo thị trường điểm hám điểm lại ví dụ như là cổ phiếu FPT này đấy chúng ta nhìn thấy toàn bộ thị trường Dow chen nhưng mà cổ phiếu FPT vẫn lập đỉnh đấy là lý do cổ phiếu FPT đóng góp rất nhiều điểm trong đợt tăng giá vừa rồi đấy cổ phiếu FPT hiện nay tạo mô hình hai đỉnh rồi và cổ phiếu FPT sớm muộn sẽ phải xuống thôi không thể đứng mãi vùng đỉnh này được hiện nay thì cổ phiếu FPT cũng đang được định giá khá là cao so mặt bằng chung chúng ta biết mặt bằng chung của thị trường hiện nay PE đang 12 những cổ phiếu nào định giá trên 20 đang định giá quá là cao đồng ý cổ phiếu ngành được lợi hoặc dẫn dắt hoàn toàn có thể cao hơn mức mặt bằng chung thị trường 20 30% chứ với việc cao gấp rưỡi đến gấp đôi mức định giá thị trường thì nó quá là phù, nó đang quá là đắt và đắt thì phải xuống thôi đó là quy tắc hoặc là cổ phiếu gác đấy thị trường xuống nhưng cổ phiếu gas không những điều chỉnh lại còn lập đỉnh rất nhiều bạn ở cổ phiếu gas được lợi tốt đúng tôi đồng ý tốt mà nhưng vấn đề là tốt ở giá nào cổ phiếu gas hiện nay đang lập đỉnh mọi thời đại và theo tôi đang định giá quá cao với cái mức PE hơn gấp 2 lần thị trường PE thị trường đang chỉ có ở mức 12 nhưng cổ phiếu gas hiện nay lập đỉnh PE đang ở mức 30 các bạn thấy cao gấp 2,5 lần thị trường mà các bạn biết các bạn trả giá bất cứ cái gì đắt thì rồi các bạn sẽ phải trả giá thế thôi các bạn trả giá mua quá cao thì các bạn sẽ phải trả giá trong tương lai nó giống như khi thị trường chứng khoán tăng các bạn trả giá cho các công ty chứng khoán giá quá cao thì kết quả cuối cùng bấy bây giờ giá toàn giảm 6 70 các bạn trả giá ngân hàng quá cao tăng trước cả tương lai thì bây giờ cổ phiếu ngân hàng toàn giảm 4 50 hiện nay các cổ phiếu trụ cột hoặc các cổ phiếu bán lẻ đang được trả giá quá cao nhưng mà WG này PNG này thì uh, hoặc là GAT này FPT này FRT này hoặc là các cổ phiếu họ Viettel này tôi nghĩ là các bạn đang trả giá quá cao thì các bạn sẽ phải trả giá rất đắt trong tương lai bởi vì thị trường nó luôn đúng tôi nhớ rất rất là tâm đắc với câu nói của Warren Buffett giá thị trường giá bạn mua đấy là giá để bạn trả cho cổ phiếu nhưng cái giá bạn nhận lại chính là giá trị thực của cổ phiếu chính là giá trị thực của công ty. Do vậy, cái giá bạn trả phải phù hợp với cái giá trị thực của công ty thì nó mới có thể tiềm năng sinh ra lợi nhuận. Đặc biệt là cái giá bạn trả phải thấp hơn giá trị thực công ty. Còn khi bạn đã trả giá cao hơn giá trị thực công ty, thậm chí giả giá trước tương lai 5 năm 10 năm thì cái việc bạn gánh chịu thua lỗ là là hiển nhiên rồi, là 100% rồi, là mặc định rồi. Có rất ít nhà đầu tư Đấy, ờ, kinh doanh đúng với triết lý bởi vì bản chất chúng ta kinh doanh chứng khoán hay kinh doanh bất động sản là chúng ta đang là những người đi buôn các bạn có thấy nhà đi buôn nào mà luôn luôn mua lúc đắt rồi bán lúc rẻ không cái giá trị mảnh đất thì không thay đổi giá trị công ty cũng không thay đổi nhưng chỉ giá cổ phiếu hay giá bất động sản thay đổi các bạn luôn fomo vào lúc giá rất là đắt lúc thị trường treo giá rất là trên cao thì đương nhiên mặc định là các bạn sẽ thua lỗ bởi vì số người nhảy ra được tàu mua đắt để bán đắt hơn không nhiều mà số đông là các bạn đã trả giá cao hơn giá trị thực của nó thì sau đó nó về giá trị thực thậm chí khi xuống đây xuống dưới giá trị thực thì các bạn thua lỗ thôi đấy là mặc định rồi do vậy ở thời điểm hiện tại cá nhân tôi không đánh giá cao các cổ phiếu mà đang được các chuyên gia công ty chứng khoán đánh giá là tốt và khuyến nghị mua bởi vì sao quan điểm tôi đấy là những công ty tốt đúng rồi nhưng tốt ở giá nào các công ty đó hiện nay đang được định giá rất cao Vượt giá trị thực Và tôi không đặt nhiều kỳ vọng Đấy, những công ty đầu ngành ví dụ như những công ty bán lẻ này hoặc là những công ty định giá cao như FPT này, GAT này, hoặc MVKG này, hoặc là PNG này trong nhóm VN30 tôi nghĩ những công ty này hiện nay đang định giá rất là cao. Cái tiềm năng sinh lời không còn nhiều. Tôi không nói là ở giá này nó sẽ xuống ngay, nhưng về chung và dài hạn 36 tháng các cổ phiếu này sẽ xuống cho các bạn xem hoặc là tầm nhìn 6 tháng đến 1 năm tôi nghĩ là việc chiết khấu giá 30 40% theo các cổ phiếu khác cũng là bình thường không? Đừng bất ngờ. Có rất nhiều người không tin nhưng tin hay không là việc của các bạn. Thị trường nó vẫn luôn vận động theo đúng cái quy tắc của nó. Cũng như ngày thị trường ở cuối tháng 3 đầu tháng 4 tôi phân tích thị trường sẽ về nghìn hai dưới ngàn hai. lúc thị trường đang 1 một năm uh, trên trăm, tất cả chuyên gia view lên ngàn ngàn tám, chín, hai ngàn 2001 cơ mà toàn bộ khuyến nghị mua cơ mà lúc đấy thì cứ chứng khoán cứ thép cứ banh ở trên đỉnh rồi. bây giờ đến giá cổ phiếu giảm sáu bảy phần trăm các chuyên gia chính các chuyên gia đó khuyến nghị quý vị là nên bán đây là các ngành không hưởng lợi tôi nghĩ là ngược lại đấy bởi vì, vì các bạn phải hiểu là tiền trong túi các bạn các bạn theo phải biết là theo ai nên hành động thế nào cho phù hợp nên nhớ ở thị trường chứng khoán là gì hơn 80% người mất tiền chỉ có dưới 10% người kiếm được tiền thôi các bạn mà theo số đông thì các bạn sẽ nằm trong nhóm 90% các bạn phải phân tích dựa trên những dữ liệu đấy phải định giá được công ty phải định giá giá cổ phiếu phải chiết khấu giá theo thị trường chứ các bạn đừng mua bán theo cảm tính các bạn cảm giác là công ty này tốt các bạn đu vào khi mà các bạn tất cả nhìn thấy tốt rồi thì nó đã phản ánh hết rồi nó chuẩn bị bước vào giai đoạn xấu rồi bởi vì tốt nó phản ánh ra hết thì sau tốt là đến lượt xấu thôi vậy thôi cá nhân tôi nhá tôi vẫn đánh giá cao các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán bất động sản uh, thép và banh cá nhân tôi đánh giá các cổ phiếu đó sẽ phục hồi trong thời gian tới trong hai tháng tới đấy sẽ là những cổ phiếu những cổ phiếu đó là tâm điểm bán trong nhịp sóng vừa rồi thì sẽ là những cổ phiếu phục hồi mạnh nhất trong thời gian tới đấy còn các bạn bây giờ các bạn hỏi mua giá nào mua cổ phiếu nào tôi cũng phân tích chi tiết bây giờ giá đều xuống vượt cả giá kỳ vọng của tôi rồi do vậy các bạn mua cổ phiếu nào theo tôi cũng là tốt vấn đề chỉ là cái cái cái cái cái phương pháp đầu tư bạn tốt bao lâu ví dụ như bạn bảo em mua T30 ok bây giờ bạn mua cổ phiếu nào cũng được bạn nào mua T3 tôi thật tôi không phân tích được T3 nó không khác gì bạn ra ghi con lôi con đề cả nó mang tính chất hên xui thôi không ai có thể định giá được cổ phiếu T2 T3 sẽ như thế nào người ta phân tích ít nhất cũng phải là trung hạn phải là T30 T40 mới phân tích được T2 T3 chịu chỉ có những thánh giao dịch được T2 T3 phân tích được T2 T3 thôi mà tất cả những thánh đó đều nằm trong nhóm 90% Nghĩa là 100% rồi cuối cùng sẽ là mất tiền Thế thôi à, Tôi sẽ phân tích ví dụ cho các bạn Một vài cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán để các bạn có thể hiểu lại tại sao vị thế của nó Thứ nhất nhé Chúng ta phải hiểu cái giá trị giao dịch của thị trường Hiện nay rất nhiều bạn bảo là thị trường của chúng ta giá trị giao dịch thấp đúng không? Đúng, tôi đồng ý là thị trường là 15.007 là thấp. Nhưng nếu mà bạn nào ở thị trường 10 năm thì bạn phải hiểu là cái 15 17 ngàn này tỷ này ạ. Nó là cái mức mơ ước của các công ty chứng khoán rồi. Thực ra trong mơ họ cũng không nghĩ đến là sẽ có ngày thị trường chúng ta giao dịch 15 17 ngàn tỷ đâu. Do vậy, các bạn ở thị trường lâu các bạn mới biết nó không hề là thấp các bạn đỡ tôi một tí tôi tìm cái thống kê thị trường đây các bạn có thể nhìn thấy này thị trường của chúng ta những năm 2011 một ngày giao dịch các bạn nhớ nhá không được 1.000 tỷ đâu 2012 2013 vẫn không nổi 1.000 tỷ đến khoảng 2014 thị trường mới giao dịch lên khoảng 3.000 tỷ 2015 lại sụt giảm xuống 2.000 tỷ 2016 trung bình một tháng chỉ giao dịch được 2.500 tỷ 2017 lúc đấy dòng vốn ngoại vào rất là mạnh các quỹ ETS đổ tiền vào mua cổ phiếu trụ cột rất là nhiều chúng ta chỉ giao dịch được 4.000 tỷ một phiên thôi đến 2018 là đỉnh cao thị trường chứng khoán Việt Nam lúc tạo đỉnh trở lại đỉnh nghìn hai đấy mới giao dịch hơn 5.000 tỷ một phiên 2019 thị trường trùng xuống giao dịch được còn 4.000 tỷ 2020 thời kỳ Covid bùng nổ chứng khoán nhá Giá trị giao dịch của chúng ta trung bình cũng chỉ có đạt hơn 6.000 tỷ thôi Chỉ có 2021 đây này Thời điểm mà tất cả mọi người Nhà nhà đầu tư chứng khoán, người người đầu tư đất Thì lúc đó thị trường chúng ta mới tăng dần từ mức 15.000 tỷ Lên đạt đỉnh cao nhất là vào tháng 11 2021 đạt trên 30.000 tỷ Còn bây giờ chúng ta nhìn xem Thị trường 2022 chúng ta vẫn đang ở đỉnh cao mà Chúng ta nhìn cái chart biểu đồ khối lượng này chúng ta thấy chúng ta vẫn đang ở đỉnh cao mà Mặc dù cái tháng 5 này thị trường chúng ta có giao dịch xuống Trước đó thị trường tháng 1, 2, 3 chúng ta đều rơi mức 20, 25 ngàn tỷ Nó không bằng cái tháng đỉnh cao nhưng chúng ta biết có ai duy trì ở đỉnh mãi không Đỉnh thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi chứ Các bạn lên đỉnh được mãi à Do vậy cái mức 20 ngàn tỷ là rất cao ở quý 1, quý 2 Bây giờ rơi xuống 15 ngàn tỷ vẫn là cao Cá nhân tôi đánh giá nhất thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2023 chỉ duy trì được ở mức 78 ngàn tỷ thôi đấy cũng là mức cao rồi nó là mức mơ ước rồi chỉ trở lại cho hai năm trước 2020 chúng ta mới đạt có 6 ngàn mà 2018 2019 mới trung bình có 4 5 ngàn mà thì 8 ngàn vẫn là mơ ước rồi nên các bạn đừng nói là thị trường xuống như thế là các công ty chứng khoán chết và các công ty chứng khoán bị thế nọ bị kia nó chả bị làm sao hết nó chỉ lợi nhuận đúng nó kém hơn một chút thôi nhưng các bạn biết nhá thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang là thị trường đang phát triển chúng ta mới đang như đứa trẻ mới học cấp 2 thôi chưa trưởng thành cơ mà chưa dậy thì xong cơ mà chúng ta còn phát triển rất mạnh mẽ thị trường vốn trong thời gian tới trong nhiều năm tới và các công ty chứng khoán chính là những công ty được lợi nhất về dài hạn thế thôi còn ngắn hạn thì giá nó biến động mang tính chất hên xui các bạn phải nhìn kỹ điều đó chứng khoán ngân hàng các công ty như thép xây dựng hoặc bất động sản những công ty sản xuất thực sẽ là những công ty được lợi rất nhiều tất nhiên là ngắn hạn thì nó điều chỉnh tôi không tôi không uh, phản bác cái việc trong năm nay và năm sau thị trường sẽ phải chiết khấu giá đó và điều chỉnh cũng không có nghĩa là nó xuống giá luôn nó sẽ có những nhịp lên và những nhịp xuống các bạn hết sức cân nhắc tỉnh táo ở thời điểm hiện tại đây tôi lấy ví dụ luôn ví dụ như công ty chứng khoán SI chẳng hạn các bạn nhìn đi uh, chứng khoán SI này uh, hiện nay cái tài sản ngắn hạn đang 45.000 tỷ nhưng chúng ta phải hiểu tài sản ngắn hạn đang nằm ở đâu tài sản ghi nhận uh, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ lãi đầu tư này Đấy, các khoản đầu tư nắm giữ ngày đáo hạn đây là các khoản lãi tiết kiệm này các khoản cho vay là tiền margin này như vậy chúng ta nhìn thấy là hiện nay tiền của doanh nghiệp nắm rất là lớn bây giờ chúng ta chỉ cần soi cái phần lãi cho vay cho vay margin này không phải soi cái phần uh, tài khoản nắm giữ đáo hạn này tiền gửi ngân hàng kỳ hạn cũng không cần soi Chúng ta quan tâm đến cái tài sản lỗ lãi này xem nó đang ở dạng tiền mặt, đầu tư cổ phiếu hay đầu tư cái gì, rủi ro nó đến bao nhiêu chúng ta sẽ biết ngay. Chúng ta nhìn vốn nhé, ví dụ như tổng nguồn vốn của SSI này. Tài sản dài hạn 4.500 tỷ nữa, tổng nguồn vốn là 50.000 tỷ. Bây giờ chúng ta xem 50.000 tỷ thì công ty sẽ giải ngân tự doanh bao nhiêu và sẽ có rủi ro khi thị trường giảm giá bao nhiêu, chúng ta sẽ đánh giá được ra ngay còn cái phí môi giới không thay đổi nhiều bạn nhé cái lãi margin cũng không thay đổi nhiều nên gần như những nguồn lãi đó là mặc định vẫn ổn định Đây, tiền và tương đương với tiền chúng ta không cần bàn nhiều. Cổ phiếu các nhà đầu tư đấy là tiền của các nhà đầu tư chúng ta cũng không quan tâm, chúng ta quan tâm đến tiền của công ty rồi. Đây, các loại tài sản tài chính này. Chúng ta nhìn nhá Với 17.000 tỷ tài sản tài chính này Cổ phiếu và chứng khoán niêm yết Đầu tư có 999 tỷ thôi Chiếm có 2% tổng tài sản bạn nhá Do vậy giả sử cái cổ phiếu niêm yết này có giảm 50% thì cũng chỉ lỗ 400 chỉ chiếm có là 400 tỷ thôi các bạn phải hiểu nó không ảnh hưởng quá lớn đâu nhưng mà thực tế thì nó đâu có giảm ở mức đó tự doanh của họ thông thường danh mục của họ như chúng ta biết quỹ SI của họ chỉ lỗ hơn 10% như vậy chỉ lỗ có trăm tỷ thôi bạn lưu ý nha trăm tỷ so với lợi nhuận một quỹ nghìn tỷ thì nó xuống 900 tỷ nó không thay đổi nhiều đâu các bạn lưu ý hầu hết tiền nằm ở phần là gì trái phiếu này trái à, trái phiếu doanh nghiệp và phần tiền gửi chứng chỉ tiền gửi này 11.000 tỷ này chúng ta thấy chưa một công ty cầm trong tay bây giờ chỉ có 1.000 tỷ tự doanh thôi còn cầm trong tay gần 49.000 tỷ đấy các bạn phải hiểu nếu khi mà thị trường xuống như này công ty mà giải ngân tôi giả sử chỉ giải ngân 10% số tiền là tầm 5.000 tỷ thôi thì các bạn khi thị trường phục hồi thì công ty sẽ lợi nhuận bao nhiêu các bạn mặc định là auto đếm được ra ngay đúng không ạ Đấy. nên rất nhiều bạn nói các công ty chứng khoán là xấu tôi đồng ý kết quả kinh doanh các công ty chứng khoán không khả quan trong những quý tới nhưng ngược lại là không đến mức quá xấu đâu không đến mức là phá sản công ty đâu không phải mức chiết khấu 6 70% đâu nó xấu nó có thể chiết khấu mức 2 30% là mức hợp lý 4 50% là mức quá quá là tốt để các bạn có thể đầu tư hoặc là như công ty chứng khoán khác đầu ngành của chúng ta chứng khoán VN Direct chúng ta có thể nhìn thấy cái tổng tài sản của công ty đang ở 42.000 tỷ chúng ta nhìn xem các tài sản đó nằm ở cái gì chúng ta sẽ ra vấn đề ngay thôi xem công ty nếu thị trường xuống công ty lỗ lỗ bao nhiêu các công ty chứng khoán không phải như các bạn nhá các bạn ôm trăm phần trăm cổ phiếu lúc ở nghìn năm trăm nhưng chúng ta nhìn lại xem họ gần như ôm một trăm phần trăm tiền mặt ở nghìn năm trăm đấy SI 50 ngàn tỷ ôm có một ngàn tỷ tiền cổ phiếu còn 49 ngàn tỷ ở dạng tiền và cho vay cũng như các chứng chỉ tiền gửi các bạn thấy chưa trong khi họ khuyến nghị các bạn là thị trường lên ngàn tám hai ngàn Te họ bán hết sạch danh mục Còn các bạn vào ôm phun hàng ở đỉnh cho họ Bây giờ thì họ khuyến nghị các bạn là nên bán hàng ra Bán ở đấy các bạn bán thì ai mua Họ thì đang cầm toàn tiền mặt Họ là những Họ các quý đầu tư lớn Các công ty chứng khoán lớn đang cầm tiền mặt sẽ những người mua Sẽ những người được lợi nhất khi thị trường phục hồi Như chứng khoán VN Direct này chúng ta nhìn thấy các khoản cho vay 17.000 tỷ Đây là về margin nhá Đấy. Các khoản nắm giữ đáo hạn 8 ngàn Đây là tiền lãi gửi tiết kiệm 15 ngàn tỷ là đầu tư tài chính à, Thông qua lỗ lãi FVTPL Chúng ta nhìn xem 15 ngàn tỷ đấy Ở những dạng nó là những tài sản gì Đây Tiền và tương đương với tiền thì chúng ta không còn quan tâm quá nhiều Tiền và tương đương với tiền cái vấn đề chúng ta sẽ quan tâm là các tài sản tài chính đấy 15.000 tỷ kia đang đầu tư là đầu tư ở dạng gì đây chúng ta sẽ nhìn chúng ta sẽ ra vấn đề ngay thôi cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết 1.300 tỷ chúng ta nhìn thấy chưa giá gốc này giá hợp lý đang là 2.300 tỷ như vậy VN Direct đang cầm là 2.300 tỷ danh mục tự doanh tại cuối tháng 1 Tức là lúc thị trường ở đỉnh trên 1.500 đấy Danh mục tự doanh của VN đây đấy là lớn hơn gấp đôi lần SI Nhưng ngược lại 2.300 tỷ này Thì chỉ bằng 5% tổng nguồn vốn của họ là 42.000 tỷ thôi Nó cũng không phải quá lớn đâu các bạn nhá Đây này cái phần lớn của họ lại là nằm ở chỗ này Chứng chỉ tiền gửi này 7.000 tỷ này Trái phiếu chưa niêm yết 4.500 tỷ Trái phiếu niêm yết 1.300 tỷ này Chúng ta thấy chưa Cái giá trị cổ phiếu chỉ có hơn 2.000 tỷ Trên 42.000 tỷ nên nếu thị trường nó xuống thì cái danh mục tự doanh này của họ cũng xuống nhưng nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến lỗ lãi của họ đâu cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tài sản đâu nhưng các bạn nhìn lại xem giá cổ phiếu thì sao các bạn đang định giá thế nào lúc đầu thì các bạn định giá đây đợt tháng 3 đây lúc đấy các bạn lúc đỉnh cao là các bạn còn định giá SI ở vùng giá 58 59 cơ mà vào tháng 11 2021 cơ mà đợt cuối tháng 3 các bạn vẫn định giá cổ phiếu ở giá 47 cơ mà Bây giờ chất lượng tài sản vẫn như vậy Chỉ chiếm có 2% danh mục tự doanh Bây giờ các đệ bạn định giá xuống 20 rồi Chiết khấu 60% giá so với cuối tháng 3 rồi Thực tế thì nó có đáng không Do vậy đây là đang là cơ hội Những người đầu tư nào chán Bán rẻ thì đây là cơ hội của các bạn thôi Hoặc như cổ phiếu VND Đấy Lúc tháng 3 các bạn vẫn định giá cổ phiếu ở 36 cơ mà Bây giờ các bạn định giá xuống giảm 60% còn có 17 thôi. Các bạn phải hiểu. Lúc đó các bạn đang định giá quá cao còn bây giờ các bạn đang định giá nó quá thấp. Nó có thể là nó không được lợi, không tốt như dự kiến nhưng nó cũng không phải quá xấu như dự kiến đâu. Nó xứng đáng có một mức giá hợp lý hơn rất là nhiều. Hay như một công ty chứng khoán lớn nữa, chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC Đây, chúng ta nhìn thấy này, tài sản ngắn hạn 22.000 tỷ này. Các khoản cho vay 14.000 này, tài sản ghi nhận thông qua lỗ lãi có hơn 2.000 này. Đấy, chúng ta nhìn thấy chiếm một tỷ trọng rất là nhỏ. Tí nữa chúng ta soi 2.000 đó là ở cái gì cơ? Tổng tài sản đang 22.000 tỷ. Bây giờ chúng ta sẽ soi chi tiết cái tài sản ghi nhận lỗ lãi 2.000 tỷ đấy ở dạng gì? Đầu tư tự doanh bao nhiêu? Đây Cổ phiếu niêm yết và vừa chưa niêm yết 229 tỷ Chúng ta nhìn thấy chưa 229 tỷ trên 22.000 tỷ Chỉ chiếm có 1% tài sản thôi Đấy Trái phiếu này 1.300 tỷ này Chứng chỉ quỹ ETS hơn 300 tỷ này Chúng ta thấy chưa hiện tại sao ngày thị trường ở đến Các công ty chứng khoán nhận định thị trường ngàn ba à, ngàn tám ngàn chín mà các công ty chứng khoán lại chỉ mua một hai phần trăm tài sản bởi họ cầm toàn tiền mặt cầm để làm gì họ chờ những cơ hội như bây giờ ấy này để họ giải ngân này họ giải ngân họ có báo bạn không tại sao lúc họ khuyến nghị các bạn là thị trường tăng trưởng ở đỉnh thì cổ phiếu thì họ kêu giá tốt hợp lý mà họ thì bán hết hàng họ cầm tất tiền mặt còn bây giờ khi cổ phiếu được chiết khấu giá rất là thấp ở ờ, mức giá quá là tốt cho đầu tư chung và dài hạn thì họ lại khuyến nghị quý vị bán hết cổ phiếu đi thì các bạn tự biết rồi các bạn hành động thế nào để vào nhóm 1 10% người có thể kiếm được tiền trên thị trường thì các bạn hành động thế thôi quan điểm cá nhân tôi thời điểm hiện tại đang là thời điểm tốt để các bạn đầu tư chứ không phải là thời điểm để các bạn uh, cắt lỗ nó đã quá muộn cho cắt lỗ rồi nếu các bạn muốn cắt các bạn lại phải đợi sóng sau Các bạn đợi thị trường phục hồi trở lên vùng giá 136x, 138x Lúc đó lại là lúc để các bạn cắt Không phải thời điểm này Chỉ số viên index hiện nay trên ngàn hai Nhưng chỉ số giá cổ phiếu không phải ngàn hai đâu Thực tế chỉ số giá cổ phiếu bây giờ Nó tương đứng với thị trường dưới ngàn mốt rồi Nó là đáy của năm nay Nên các bạn hết sức lưu ý Các bạn tránh bị đánh lừa bởi việc chỉ số Đấy, nó giống như chúng ta này Đây chúng ta nhìn lại viên index và cổ phiếu này mà các bạn không để ý các bạn bị đánh lừa về vn index thấy chưa các bạn nhìn thấy chưa hồi tháng 1 và tháng 3 thị trường chúng ta ở đỉnh nhưng cổ phiếu thì sao đây tôi lấy một vài cổ phiếu đầu ngành điển hình chúng ta nhìn chúng ta sẽ biết ngay VN này chúng ta nhìn thấy chưa lúc đó thị trường ở lúc thị trường còn ở đỉnh như này hồi tháng 3 này thì tháng 3 cổ phiếu lúc đó nó đã rơi về bốn mấy ngàn rồi đã cách đỉnh 15% 25% rồi và khi thị trường rơi nó lại rơi càng sâu hơn hoặc là cổ phiếu ví dụ như Hòa Phát này chúng ta nhìn thấy chưa đỉnh là từ tháng 10 2021 đây này hồi tháng 3 ư thị trường đạt đỉnh ư như giá cổ phiếu đã chiết khấu 20% so với đỉnh rồi xuống trước thị trường rồi hoặc là đặc biệt các cổ phiếu ngân hàng Techcombank chẳng hạn đấy chúng ta cũng nhìn thấy thị trường đạt đỉnh này nhưng giá cổ phiếu giảm trước rồi nói chung là nhiều cổ phiếu giảm trước thị trường và giảm trước thì sẽ phục hồi trước thôi còn chỉ số chung chỉ số chung của chúng ta giảm đấy nhưng một số cổ phiếu chúng ta vẫn đi ngược này nên đấy là lý do nó có thể làm méo chỉ số nên các bạn đầu tư các bạn phải phân tích cụ thể chi tiết từng cổ phiếu chứ không nên lúc nào nhìn điểm xanh đỏ thị trường nhiều khi thị trường xanh nhưng cổ phiếu mình vẫn đỏ là bình thường hoặc thị trường đỏ nhưng cổ phiếu mình vẫn tăng trần là bình thường cũng không có gì bất ngờ cả các bạn phải hiểu cổ phiếu tốt nhưng tốt ở giá nào không phải là cứ công ty tốt được hưởng lợi là giá nào cũng mua nhầm hoặc là cổ phiếu công ty không được hưởng lợi nhưng không được hưởng lợi thì cổ phiếu ở giá nào là hợp lý không phải công ty không được hưởng lợi là cứ ra bán bán chiết khấu nửa giá chiết khấu 70% giá không phải bạn nhầm đấy Đầu tư đó là thuộc nhóm 90% mất tiền thôi. Các bạn muốn gia nhập nhóm 10% mất tiền các bạn phải hành động khác. Ok, hôm nay thì video dài rồi, tôi sẽ dừng ở đây thôi. Tôi sẽ không phân tích chi tiết từng cổ phiếu nữa. Còn mua, các bạn rất nhiều bạn cứ nhắn tin hỏi riêng tôi anh ơi giá này mua không, giá kia mua không. Tôi thật khi tôi đã phân tích ra vùng giá mua nó xuống dưới vùng giá mua của tôi phân tích, tức là nó rất tốt để mua rồi. Còn tốt theo ý nghĩa thế nào? Tốt theo T3 tôi không phân tích được tốt T30 ok chắc chắn T30 nó là rất tốt lúc T30 thì nó sẽ giá sẽ cao hơn 2-3% so với giá bạn mua chứ còn T3 T5 tôi thật chịu chỉ có một điều thuận lợi là tháng 7 và tháng 8 rất là phù hợp các chỉ báo kinh tế vĩ mô cũng phù hợp để thị trường phục hồi chúng ta sẽ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công 6 tháng cuối năm giá dầu hạ nhiệt nó sẽ giúp chúng ta bớt lo về cái lạm phát đấy còn dầu cũng đạt đỉnh rồi các bạn nhé chắc chắn dầu phải rơi quá trình điều chỉnh đây dầu tạo ra mô hình hai đỉnh rồi đấy dầu ra mô hình hai đỉnh rất là rõ rồi bây giờ nó sẽ nằm đường viền cổ ở 94 cá nhân tôi đánh giá dầu hiện nay sẽ dao động là trên dưới 100 thôi nay mai khi về dưới 100 nó sẽ giao dịch từ mức là 90 lên mức 110 đây sẽ mức ổn định của giá dầu trong 2-3 tháng tới nó sẽ giảm áp lực lạm phát à, chỉ số đô la index cũng chạm đỉnh rồi bạn nhé chỉ số DI, DI nó chạm đỉnh đồng vía việc đây chúng ta nhìn thấy mô hình hai đỉnh đây nó cũng chạm đúng đến vùng 105 tôi phân tích bây giờ nó sẽ điều chỉnh xuống đấy về quanh 100 nó giảm áp lực giảm giá chỉ số Lãi suất bon của trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm cũng chạm đỉnh ngắn hạn rồi sẽ điều chỉnh các bạn nhìn thấy chưa? Cặp đến đảo chiều rất là nó những cây nến rút chân rất là mạnh. Nó lên mức 3,5 là kỳ vọng lãi suất năm nay rất là phù hợp. Điều chỉnh xuống rồi. Hiện nay cá nhân tôi đánh giá nó sẽ rơi vào đâu đó nay mai điều chỉnh xuống tầm 2.5 nó sẽ đi ngang quanh vùng 2.5 3.2 một thời gian dài tích lũy trước khi có thể bứt phá tiếp. Còn về dài hạn thì tôi vẫn đánh giá cái chỉ số này như trước đó khi nó break out cái khu vực là 2.5 tôi vẫn nói là nếu đi hết target của cái kênh giá này nó sẽ hướng đến vùng giá 5 đến 5.5 trong thời gian tới cơ. Và nó sẽ hướng đến thôi. Nhưng trước khi đến đó thì bây giờ nó sẽ phải tích lũy quanh vùng giá 3. Do vậy không có áp lực tăng giá đâu. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ dài hạn 10 năm đứng quanh giá 3 đồng nghĩa việc phản ánh lãi suất cuối năm ở quanh mức 3 thôi. Tôi cũng vẫn bảo là cuối năm nay lãi suất của Mỹ ở tầm trên 3% mà. Còn hiện nay thị trường đang phản ứng quá đà đang kỳ vọng lãi suất trái phiếu của Mỹ lãi suất của Fed có thể tăng lên 3,5 đến 4% tôi cứ nghĩ là sẽ không có kịch bản đó trong năm nay nếu nó có tăng trên 4% cũng phải là năm sau do vậy cá nhân tôi đánh giá đợt này thị trường các chỉ báo kỹ thuật đều cùng chạm đỉnh chạm đáy một vùng DXY và lãi suất trái phiếu thì chạm đỉnh còn các chỉ số chứng khoán chạm đáy thị trường tiền điện tử cũng chạm đáy thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chạm đáy cả các thị trường nó đều phù hợp với nhau do vậy tôi đánh giá rất cao cái thời điểm hiện tại thị trường sẽ phục hồi ở ờ, hai tháng phục hồi trước mắt và hiện nay đang là cơ hội còn tùy quý vị thôi tiền trong tay quý vị được quý vị hưởng thua quý vị chịu nhá tôi chỉ phân tích cho quý vị thêm cái kiến thức thêm cái góc nhìn thêm cái quan điểm để các bạn tham khảo chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công